quý vị và các bạn, khối không khí lạnh dồn mạnh xuống khiến nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh. Sang ngày hôm nay, miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều vào buổi sáng, đến trưa và chiều mây giảm, trời chuyển nắng nhẹ. Tuy nhiên, nền nhiệt thì vẫn duy trì ở ngưỡng thấp chỉ từ 14 đến 16 độ ở vùng núi và trung du, dưới 19 độ ở khu vực đồng bằng. Dự báo ngay sau đợt không khí lạnh này đến khoảng ngày mùng 6 Tết, tức là ngày 27 tháng 1, Miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường, khiến trời tiếp tục có mưa rào rải rác, rét đậm, rét hại kéo dài hết đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Dưới tác động của khối không khí lạnh liên tục được bổ sung, trong sáng nay, ở hầu khắp các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh trở vào đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa nhiều nơi, trong đó khu vực mưa vừa có nơi mưa to và rông vẫn tập trung ở các tỉnh Trung Trung Bộ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế duy trì ở mức thấp trong khoảng từ 16 đến 19 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ chỉ trong khoảng từ 21 đến 23 độ, trời rét. Riêng Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận ít mưa, mây nhiều, chiều nắng nhẹ nên trời mát mẻ, nhiệt độ cao từ 26 đến 28 độ. Dự báo cũng từ ngay đêm ngày 27 tháng 1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Trung Bộ sẽ tiếp tục đón thêm một đợt mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Với các tỉnh thành phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chịu tác động của không khí lạnh nên trời nhiều mây có mưa nhỏ rải rác ở phía Bắc Tây Nguyên vào đêm và sáng. Còn trưa chiều tạnh giáo có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất tại đây trong khoảng 26 đến 29 độ. Còn ở Nam Bộ trời nắng giáo nên nhiệt ngày duy trì trong ngưỡng dễ chịu từ 30 đến 32 độ.